Chào tất cả các bạn, mình là Cốt của Học viện Đăng Quang Marathon và team VRC toàn quốc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái giáo án rất là thú vị ở bên mình, đó là giáo án dành cho người mới bắt đầu sò dài Tại sao lại là giáo án dành cho những người mới bắt đầu? Bởi vì thông thường những người chạy bộ hiện nay họ biết lợi ích của sức khỏe là chạy bộ rất có ích cho sức khỏe và với những người đi làm ngày 8 tiếng thì chạy bộ giúp cho họ xả stress và giảm những áp lực trong công việc. Vậy những người mới trò giày họ cần làm những gì để có thể chạy bộ chuẩn, căn bản và an toàn? Thì trên đây là mình xin giới thiệu cho các bạn một cái giáo án, đó là giáo án cho người mới bắt đầu, những người bắt đầu mới sỏ giày. Thì những cái giáo án này có một cái điều rất đặc biệt được Tim Cốt Học viện Đăng Quang Marathon làm trong giáo án đó chính là kích hoạt các nhóm cơ từ cổ chân với những bài đi bộ xả dài với những người chạy bộ hiện nay sẽ thắc mắc tại sao lại là đi bộ trước khi chạy bộ chúng ta cần phải đi bộ trước để kích hoạt các nhóm cơ hông háng sau đấy chúng ta mới ra đường để tập những km đầu tiên và những mét đầu tiên cực kỳ quan trọng nó sẽ là yếu tố tích lũy sức bền sau này cho bạn để chạy những km dài hơn trong quá trình chinh phục con đường marathon vậy những người mới sỏ giày thì cần làm những gì đó là họ cần khởi động đúng và giãn cơ đúng, ép dẻo đúng. Sau khi ba cái đúng đó trong giáo án có đầy đủ, các bạn sẽ có các bài đi bộ trải dài và chạy vừa kết hợp chạy vừa kết hợp đi bộ đi bộ từ 500m đến 1 km hoặc có thể các bạn chạy từ 100m ngày thứ hai chạy 200m ngày thứ ba chạy 300m và tăng lên từ từ để tích lũy lượng vận động của mình để tăng ngưỡng tăng ngưỡng và sức chịu đựng của bản thân với những người mà đến với chạy bộ khi còn không quá là trẻ nữa mà khi cơ chân khớp đã cứng thì những bài tập kích hoạt nhóm cơ đấy cực kỳ căn bản. Phần lớn những người chạy bộ hiện nay họ tự phát tập luyện và bị đau là vì họ cảm giác chỉ cần sỏ dài ra đường và chạy khởi động qua loa, không giãn cơ, không ép dẻo. Chính vì thế chỉ cần một thời gian rất ngắn tầm 1 tháng đến một tháng rưỡi nhiều người đã bị chấn thương và nhiều người đã bỏ ý định là đến với con đường chạy bộ vì tập sai căn bản vì sao giáo án của học viện đăng quang marathon lại rất chú trọng cho những người mới bắt đầu vì khi bắt đầu tiếp cận đúng các bạn sẽ có được một cái target tốt khi các bạn tập các bạn không bị đau các bạn cảm giác hưng phấn và mỗi ngày qua đi cảm thấy cơ thể mình khỏe lên nhanh nhẹn hoạt bát hơn và cảm giác là body đẹp hơn nhiều người sẽ cảm giác nghiện món chạy và trong chào án có đầy đủ các bài tập kích hoạt nhóm cơ từ cổ chân đến tay vai cổ chân lưng lườn tay vai và có các bài đi bộ sải dài đi bộ nhón chân chạy từ những km nhỏ nhất để chinh phục từ 1 km 2 km đến 5 km đến 6, 7, 8, 9, 10 km và tăng dần lên để có thể chạy được một cái HM và thậm chí vào một số những năm tháng mà có sự kèm cặp của các cốt ấy, các bạn sẽ chạy được một cái HM với một cái target tốt và thậm chí bước lên FM với một cái giờ đáng để mơ Vậy tại sao bạn không bỏ ra một ít tiền để mua những cái rào án chuẩn căn bạn từ đầu để có thể mình không bị đau có căn bản từ đầu và tập luyện bài bản hơn trong tương lai. Vậy khi bạn cần đến thì hãy nhớ đến học chạy bộ.vn Ở đó có giảng án dành cho những người mới bắt đầu sọ giày và chạy bộ Cực kỳ chuẩn căn bản và tập tích lũy hàng ngày không quá nặng Nhưng luôn luôn đưa cho người tập được sự hưng phấn cao nhất khi đến với bộ môn chạy bộ và hãy liên hệ số hotline 0916 582 783 để được tư vấn về khóa học cũng như hãy chuyển khoản trên tài khoản website để trường tự động mở cho các bạn học. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn và sẽ giúp đỡ các bạn trong những năm tháng tiếp theo của quãng đời đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.